Xin chào các bạn nhỏ Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các con vật nha các bạn nhỏ Con này là con gì đây? Các bạn nhỏ biết không? Đây là con gì đây? Đây là con ếch Con ếch Rồi ok Tiếp theo con này là con gì đây con gì đây con cá lóc con cá lóc ok tiếp theo đây là con gì đây đây là con cá trình con cá trình theo đây là con gì đây các bạn nhỏ còn cá bóng trứng còn cá bóng trứng ok tiếp theo đây là con gì đây con cá rô con cá rô tiếp theo đây là con gì đây các bạn nhỏ đây là con cá bóng biển con cá bóng biển tiếp theo đây là con gì đây con cá rô phi con cá rô phi tiếp theo đây là con gì đây con cá úc con cá úc coi con này anh nghĩa nó nhiêu rồi chị ba triệu mấy hả nhiêu 7 triệu hả